đời cha thì lại uh, không không có được như vậy và rất là khổ năm lên năm em lên 9 tuổi thì cha lại mất mất đi và nhà thì nghèo lắm bởi vì cha mất bởi vì không có tiền chữa bệnh và cái ức tuổi thơ của em mà nhớ nhất là thèm một ổ bánh mì nhưng mà không có tiền để ăn được á cho nên là bây giờ đâm ra ghét bánh mì luôn nếu <laughs> ăn không được là ghét luôn để không còn bị cái cảm giác thèm thuồng nữa sau đó là cha cha mất thì mẹ uh, ngày nào cũng vậy đêm nào cũng phải đứng nấp ở một cái góc bởi vì mẹ thức suốt đêm thôi mẹ thức suốt đêm để mẹ khóc mẹ chỉ gục trên bàn thờ và khóc uh, sợ là đêm không thắp nhang thì cha xe bị lạnh cho nên là mẹ cứ khóc suốt đêm như vậy và em cứ nửa đêm quay qua là không thấy mẹ nữa đi tìm thì mẹ ngồi bên bàn thờ cha khóc như vậy một năm trời sau đó là mẹ bị bị bệnh sốt xuất huyết bao tử mà người ta thì cứ nghĩ là cha em chết vì lao phổi cho nên nghĩ là mẹ cũng lao phổi cho nên gia đình là bắt ép buộc là phải đi vào khoa lao phổi để chữa lao phổi thì phải dùng thuốc kháng sinh mạnh trong khi bao tử đã loét và đã ói máu ra rồi thì thì như vậy là sai thuốc và mẹ em bị mù mắt đi và không không ngồi dậy được nữa chỉ có đút ống thôi thì cái khoảng giai đoạn đó uh, cái khổ nhất trong cuộc đời của em đó là mất đi một cái người cha thân yêu nhất của mình và sau đó trước khi đi ngủ là cứ sợ mình đi ngủ rồi lỡ mẹ mình tắt thở chết thì sao và cái nỗi sợ lại mất thêm một người thân nữa và mình không còn ai bên cạnh nữa thì nó như một cái địa ngục khổ sở trong tâm tưởng của mình đó mà mỗi lần sáng mở mắt dậy mà thấy mẹ vẫn còn là cảm thấy mừng lắm trời mẹ mình vẫn chưa chết mừng quá